giờ là cụ ờ, không còn nấu nướng gì nữa liêm gài cái này lên liêm tất cả đều là do chị duyên nấu nướng không bởi vậy rồi ờ, ăn uống được. bởi vì giờ là như xưa giờ mình chỉ ờ, gửi nhờ cho chị duyên lo chăm sóc cho bà ở một mình vậy nè cô chú anh chị ngủ rồi bà út ơi cụ kim ơi nè liên cầm máy cái liên máy cái lệnh kêu bà bà út ơi con phước ghé thăm bà nè <laughs> Trời cười tươi ha Nè con Phước nè Nhớ con không Con Phước nè cụ năm nay lớn tuổi lắm rồi cô chú anh chị lúc mà phước à, biết bà là chỉ có dạ đây con đỡ bà vậy ha lúc mà phước mới biết bà là chỉ có 89 90 tuổi thôi 89 thôi năm nay là bà chắc ở 92 93 rồi ui quá trời rồi yếu rồi ai cũng già cũng phải yếu rồi dạ không có đồng bạc không có đồng bạc nữa giờ có đi đâu được đâu ngồi có một chỗ mà về có ăn uống gì được đâu vệ sinh à, là phải bằng tả không hả dạ sao bà ừ, lâu lâu quá mới ghé thăm bà đó phải không Bà Phúc, Phúc ờ, Bắc không? Phúc Bắc làm gì? Ừ Bà bị lẫn rồi Mấy gầy có ăn uống gì khỏe không? Ăn uống gì được không? Ừ có, có tiền không hả chút đi con gửi cho trời ơi chưa cho xin tiền rồi con để cái kẹp cái này đó nha cho bà nói chuyện nghe nha không phải tiền không phải tiền cái micro để đó đi chút nữa con lấy lại để đó đi để để để đó đi đây con lấy tiền ra nè đây có tiền đúng là người lớn tuổi phải không cứ gặp có đi đâu xài được đâu hồi xưa còn đi được giờ còn đi đâu đi đâu được đâu nè cho bà tiền lẻ nè chứ như bỏ túi còn chút nữa tiền uh, tiền kia thì ờ, con gửi cho chị Duyên để cho chị Duyên mua đồ ăn đồ cho bà đây bỏ túi nha đó mạnh tụn bỏ túi luôn rồi vô im khỏe khoái rồi ha oh, có tiền vô là khoái liền á cô chú anh chị ăn uống gì chưa bà giờ cũng gần uh, 4 giờ rồi hôm nay thì cũng khá chiều Phước mới ghé lại thăm bà cũng cận Tết rồi à, chút nữa phút lên lấy cái gì bà cái mền hả chị duyên ơi rồi tới rồi trời ơi tưởng chị không có nhà chưa ở chân vừa mới vô là có tiền không xin tiền ừ, yêu tiền lắm không có quên ờ, đâu. nhưng mà có xài có đi đâu được đâu ừ, mua nước mía bà kêu chị nè mua nước mía thì mua vô đây nè chị duyên vô đây nè chị sao biết không sao bữa hôm tôi đi mua không có bữa nay bà mua có <laughs> dạ vô đây nè chị ừ. vô đây đi lâu quá rồi mới quay trở lại à, trời ơi nó từ tháng 7 tới bây giờ mới về dạ. lại xong mà còn này qua là để ờ, thăm bà rồi ăn tết luôn nè chị ừ. đứng ngồi mép ở đây đi ngồi đây đi cho để lấy ờ, lấy âm thanh rồi cho nó rõ bơ gà rồi lấy gì ăn chị Viên ờ, hồi chị Viên là chỉ nấu ăn đồ ăn cho bà không à bà đâu còn nấu nướng gì được nữa ừ ốm rồi ốm rồi rút lại chưa mấy cụ em đi thăm giờ mất cũng như hết nhiều lắm rồi <laughs> còn mấy cụ à, à chị chị ngồi đây đi chị Viên để em gửi tiền uh, gửi tiền uh, ờ, chị cho cho cho chị có gì uh, mua đồ đồ cho bà lâu lâu ghé qua đi đâu về ghé hay gì mới dạ bà? em đi về sẵn ghé ngang qua luôn thì đợt này là có cô dương văn định với lại chú uh, ủa anh cô Tuyết Đòn với chú Dương Văn Định ở bên Mỹ á, gửi cho bà anh chịu gửi nè là do là bà không có thể uh, giữ tiền nhiều do ở đây hiu quạnh đó cô nên con sẽ giống như hồi xưa giờ con sẽ đưa cho chị Viên để cho chị Viên uh, ờ, cơm nước tả sữa gì cho bà tất cả là tắm rửa thì là một tay của chị Viên không dạ, đó cái này là anh chịu gửi đó tiền là bà nội đó. biết quá tiền lẻ thì bà giữ tiền chẳng thì đưa, đưa cho chị Viên để cho chị Viên uh, ờ, chăm sóc cho bà mua đồ ăn cho bà giờ là bạn tả luôn rồi nó tiền bỏ túi nha bạn tả phải không rồi đúng rồi không chắc không bận giờ em thấy bà yếu lắm mà giờ ngồi gì cũng hết được muốn ờ, không nổi luôn á chị phải đỡ á chị Duyên lạnh tay hết trơn ăn bữa nay ăn cơm một hộp cơm ăn không hết mỗi ăn bữa không, ăn hết mỗi bữa ăn hết hả bữa nay còn giống như là mình nấu cơm mình bệnh là chị nấu cái gì thì chị chưa gửi bà ăn đó luôn nè chị chị ngồi đây đi chị ngồi đây để em nghe nói chuyện cho nó rõ chị dạ là nấu cái gì nhiều là ăn nhiều luôn hả chị sáng mua hộp cơm dạ cho ăn ăn rồi chưa ờ, chị nấu cơm chị đem qua ờ à. đồ ăn hay sáng chị mua hủ tiếu cháo gì bún dạ. gì À, năm nay thấy chị cũng thấy lớn tuổi ha thấy mấy em mình ai cũng là, lớn tuổi cứng ra trời à, hình như là cũng ờ, ba bốn năm gì rồi đó phải không 4 năm 4 rồi đó <laughs> lâu dữ lắm rồi nhà giờ nó muốn cũ lại nữa rồi à. <laughs> thấy không <laughs> mà vậy lỡ được rồi không có Nguyễn xong có dột là được rồi bà giờ cũng lớn tuổi quá trời bà nói nhà nước có cho cho cái nhà chuẩn bị cho bà cái, nhà, nữa hả 50 triệu á nhà nước á hả ừ. chuẩn bị cho bà nữa ừ. sửa cái nhà ô vậy chúc mừng bà nha bà hỏi vậy này chừng nào cất nhà cho tôi <laughs> Ồ, vậy chuẩn bị à, nhà nước hỗ trợ cho cái nhà nữa rồi, ừ. im rồi. 50 Vậy người ta gán sống thêm à, cỡ ờ, 10 năm nữa đi, người ta ở 10 năm nữa, 10 năm nữa lên trăm mấy luôn rồi. Dữ à. <laughs> Không giờ chắc cỡ khoảng 90 93 quá. Tết này nó 93 94 rồi. chắc là Tết này hình như ờ. Mà nhớ mặt con không? Nhớ nhớ nhớ mặt con không? Nhớ mặt con không á bà Út? nhớ không nói nói bà út ơi nói cả. bà nhớ không nhớ mà con không nói gì? ông bữa hôm sau lâu không thấy lại thăm tôi <laughs> nè nói ghé thăm rồi nè ừ. khá rồi khá lớn tuổi rồi thuốc con xin hút hả ừ. Ờ. xin vài điếu thuốc tây à thuốc tây uống nhức mỏi hay gì Mày tiệm cái bán nè. Mà uống thuốc gì mới được? Ừ. Thuốc gì? Uống thuốc gì á? Đò, à, cái giò đi không được. được. Ừ. Phải phải phiên dịch ra. Cái giò đi không được. Ủa rồi ở đây là bà có uống thuốc gì không á chị? Trời ơi uống là chị trần thân nha, chị phải cà. Phải cà ra. Cà ra cho nhiễm rồi phải anh mới qua dạ. anh cấp mà té đó là uống cho uống 20 ngày anh phải qua dạ. chị không rồi, cho, ông chị uống dạ rồi bây giờ là bà nhức mỏi cái gì thì bữa nay có tiền rồi đó hồi nữa có gì ờ, rảnh chị Duyên chạy ờ, quẩn quẩn Duyên uh, đi mua giùm bà uống thuốc gì nhức mỏi hả gì ừ. nhức mỏi ha chứ người lớn tuổi giờ chỉ có nhức mỏi thôi có diện hồi nữa chị mua giùm em nha trời ơi mua mà phải anh có nhà mới chú được Ủa, anh, anh một đâu rồi anh đi làm anh hả anh đi với chị cắt bỏ một ruộng chị à, có, à. bà cho ăn khoai khoai khoai từ ngắt rồi nữa ngắt rồi ăn khoai từ ăn đâu có được ăn khoai từ không có được ừ, khoai đó ta ta cầm ờ, à, nhẹ nhẹ đó. thôi còn găng nú gì nữa đâu nó cạp mới ngày nào qua giờ mới đây gần 4 năm rồi tới lùi tới lùi tới lùi giờ nhăn nhẹo chưa dạ dạ, <laughs> dạ. dạ. dạ tại dạo này nhà em có con nhỏ đó em ít có đi rất lâu rồi ừ, rất là là ừ. mẹ thôi không có mang gì trơn không đi đâu đâu có đi đâu được đâu lấy dép mang dẹp vừa quét mà bỏ có mang gì đâu mà tối nó lạnh lắm lạnh thì lạnh cãi không có... rồi phước ờ, cũng ờ, ghé thăm để cho cô chú anh chị biết được cái uh, hoàn cảnh của bà hiện tại là như vậy bà vẫn còn uh, giống như là ổn À. khỏe thì cũng không khỏe còn ăn, cứng, còn ăn được hả ồ im mà hộp cơm hai chục sáng cũng ăn bà vẫn còn như là đó như chị viên nói là ăn uống đồ thoải mái nhưng mà giờ là chỉ ờ, lớn ờ. tuổi thì đi đứng đồ không được nữa rồi ngon lành lắm mà, chiều thường là mấy giờ mình mới ăn cơm chị, dạ. chị mới cho ăn xong mới ăn xong hả ừ, ăn hồi ờ, có 3 giờ vô qua hỏi em sao rồi có gạo không nó nói trời ơi có nấu nướng gì đâu rồi à, nói có, viên có mà mới người ta mới từ thiện cho gạo với ờ, nước tương nè không ý em nói bà ừ. bà có nấu nướng gì đâu mà đòi gạo không, không nấu thôi. qua là có tiền không ừ. có tiền không em gửi cho uh, hết tiền lẻ ừ. rồi cho rồi xe hoài cho rồi bỏ đây <laughs> nè cho rồi <laughs> ừ, ừ. tiền mà cái tiền lớn thì chưa chị ừ. nha đúng rồi biết tiền lớn đi đưa ừ. còn tiền nhỏ cất túi ừ rồi thôi vậy à, Phước à, xin à, chào cô chú anh chị và các bạn nha hẹn gặp lại vào clip sau chắc có lẽ qua Tết Phước mới ghé lại thông báo tiếp mấy mạnh thường quân giúp đỡ cho bà cụ <laughs> mấy mấy năm thôi bà cụ mệt à <laughs> dạ cũng đỡ lắm bà, bà, dạ, bà, dạ, tất cả dạ, nhờ chị á nhưng lại cũng có chút ít nào góp góp sức cũng đỡ chị thì như bỏ công đó ở, ờ, người, bỏ công người bỏ của còn em thì bỏ sức ừ. đi chị qua đây em đưa nhờ cưng 吧，好的。 <laughs>